Các con cùng quan sát nội dung. Ở phần kiến thức, cô giáo có yêu cầu sau. Tính và so sánh các biểu thức. Các biểu thức cô yêu cầu tính và so sánh là những biểu thức sau. 24 chia cho mở ngoặc 3 nhân 2. 24 chia cho 3 chia cho 2 và 24 chia cho 2 chia cho 3. Cô trò chúng mình cùng thực hiện để tìm ra kết quả của từng biểu thức rồi sẽ có nhận xét cụ thể các con nhé. Chúng mình cùng làm nào. 24 chia cho mở ngoặc 3 nhân 2. Với những biểu thức có dấu ngoặc đơn thì bao giờ chúng mình cũng phải thực hiện trong ngoặc trước. 3 x 2 bằng 6. 24 chia cho 6 ta sẽ có kết quả là 4. 24 chia 6 bằng 4 ta có giá trị của biểu thức. 24 chia cho mở ngoặc 3 nhân 2 chính là bằng 4. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu sang biểu thức thứ hai 24 chia cho 3 chia cho 2. Ta sẽ có 24 chia cho 3 bằng 8. 8 chia cho 2, kết quả cũng bằng 4. Chúng ta thấy biểu thức thứ hai cũng có giá trị bằng 4. Bây giờ chỉ còn biểu thức cuối cùng 24 chia cho 2 chia cho 3 Các con cùng quan sát Ta sẽ có 24 chia cho 2 thì bằng 12 12 ta chia cho 3 Thì kết quả sẽ bằng bao nhiêu? 12 chia cho 3 ta cũng có kết quả bằng 4 Vậy thì ta đã có nhận xét rồi ba biểu thức này đều có giá trị bằng nhau Cụ thể 24 chia cho mở ngoặc 3 nhân 2 đóng ngoặc bằng 24 chia cho 3 chia cho 2 bằng 24 chia cho 2 và chia cho 3.